Tôi là Robert Kiyosaki và tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã trở thành một phần trong cái Twitter của tôi và cả kênh YouTube này. Thật thú vị khi nhận được phản hồi của mọi người cả khen là chê. Nhưng mà điều đó tạo cho chúng ta một cộng đồng thực sự và nó tự do ngôn luận. À, và tôi nghĩ chúng ta cần nhiều hơn như thế nữa. Thật ra nếu mà bạn có ghét tôi, ấy, bạn có thể comment nhưng mà tôi không quan tâm đâu. À, đó mới gọi là tự do ngôn luận. Và trong một cái tweet của tôi á, bạn có thể thấy ở đây ha, tôi đang nói về nền kinh tế đang chết dần và lý do tôi nói á, mà là phép không đủ năng lực để cứu chúng ta bây giờ phép không đủ năng lực để làm gì nữa rồi à, à họ không thể cứu chúng ta được nữa tại vì mọi chuyện nó đã đi quá xa rồi mọi chuyện đã đi quá xa rồi họ đã bắt đầu in tiền từ năm 1971 và thay vì sửa chữa vấn đề họ tiếp tục làm cho cái vấn đề nó trở nên tồi tệ hơn hãy để tôi cho bạn biết 1.000 tỷ đô là bao nhiêu nhé và tại sao tôi nói rằng Fed không đủ năng lực và nền kinh tế đang chết dần 1.000 tỷ đô nó là rất nhiều tiền tất cả những gì phải làm để in chỉ là nhấn nút thôi chỉ là nhấn một nút thôi in ra hàng nghìn hàng nghìn tỷ nhưng mà nếu bạn chi một đô mỗi giây bạn phải mất đến 35.000 35.000 năm để gọi là tiêu hết 1.000 tỷ đô và uh, bây giờ tôi không biết là hình như họ in ra à, bạn có thể sống thêm vài năm nữa không nhưng mà họ in ra tới 3 bốn nghìn tỷ đô lận nha trong vài tháng qua nó là cực kỳ nhiều của năm 2020 này vì thế tôi nói họ không thể kiểm soát được cái vấn đề nữa rồi ok có thể nhiều bạn nghĩ rằng tôi sai hoặc là một số người ngoài kia nói rằng tôi là người bi quan trong cả cái câu chuyện này nhưng mà hãy để tôi nói bạn nghe một vài điều in tiền có thể mất một phút hoặc một giây à, nhưng mà 35.000 năm để tiêu hết số tiền đó là thời gian cực kỳ dài và đó là số lượng tiền mà họ đã in đó là lý do tôi khuyên bạn á tôi nói nhiều lần vàng hoặc bạc đúng không ờ, ít nhất là như vậy ít nhất là như vậy đó là cái gì mà tôi đang làm hãy để tôi giải thích một xíu nữa tại sao mục tiêu của tôi vàng trong một năm nó có thể lên đến 3.000 tức là tăng thêm 1.000 đô nữa so với hiện nay vì khi mà tăng thêm 1.000 đô nữa là có người nói rằng vàng tăng tới 2.500 đô lạc quan nhưng mà không sao tôi nói khi giá vàng tăng lên thì tiền của bạn nó sẽ đi xuống những cái đồng tiền tiết kiệm á nếu bạn đang tiết kiệm tiền thì tôi sẽ cầu nguyện cho bạn bởi vì tiền tiết kiệm của bạn á nó đúng là cái tiền mà bạn làm mỗi công sức bạn làm ra nhưng mà bà và bạn đóng thuế cho nó nó hợp pháp ok nó hợp pháp nhưng mà không may là Fed đang in ra hàng nghìn tỷ và họ chẳng trả gì cho cái khoản tiết kiệm của bạn hết á à, tôi đã ở trên chương trình CNN vào năm 2008 tôi nói Lehman sẽ nhanh chóng sụp đổ và ông là kiểm tra chúng ta có cả Jen Chasky cái người đại diện của Wall Street lúc đó mặc dù các quỹ họ đang rất là lo sợ rồi họ đang run rẩy hết cả à, bây giờ mình sẽ quay trở lại gọi là giáo dục tài chính thì không phải là việc bạn có một công việc chăm chỉ tiết kiệm tiền rồi đầu tư và danh mục đa dạng trái phiếu cổ phiếu quỹ ETF đó không phải là giáo dục tài chính nên công nghiệp tài chính hãy nhớ luôn ghi nhớ trong đầu có hai thứ nợ và thuế nhớ nhá nợ và thuế nó bắt đầu năm 1971 khi mà Nixon bỏ đồng đô la ra khỏi chế độ bản vị và đô la Mỹ trở thành nợ và chúng ta cũng bảo trẻ con đi học làm việc chăm chỉ nghe quen không tiết kiệm tiền và thoát khỏi nợ nần nhưng mà ai bảo làm thế là đúng đó là cái điều nực cười nhất tại sao bạn phải tiết kiệm nó tại sao bạn phải làm cực khổ nó khi mà người ta in nó nhanh hơn bạn có bây giờ cái điều thứ hai tiếp theo này họ tiếp tục giảm lãi suất bạn biết ông tôi đã từng bay cho thủy quân lục chiến hoa kỳ ở việt nam và giáo dục quân sự nó khác với giáo dục học thuật giáo dục quân sự á, chúng tôi phải phạm sai lầm rất nhiều phải bay hàng ngày bay tới lúc chết máy và máy bay bị rơi luôn hoặc là bị va chạm với nhau chúng tôi luôn phải thực hành những cái điều đó hàng ngày vì không biết một ngày nào đó chúng tôi bị rơi thật và đúng tôi bị rơi thật tôi bị rơi ba lần nếu mà tôi không thực hành cái việc rơi máy bay thì tôi sẽ chết rồi vì thế cái điều gì sẽ xảy ra với một người bình thường ở trong một cái khủng khủng hoảng như bây giờ họ không biết làm gì cả như ông biết đấy cái tầng lớp trung lưu thế giới đang gặp rất nhiều khó khăn sức mua của đồng yên đồng euro tất cả mọi thứ đều đi xuống và mọi người thì đang làm việc ngày một cố gắng ngày một chăm chỉ hơn nữa còn các ngân hàng trung ương thì sao họ in thân tiền và trung vừa nói phép đừng có tăng lãi suất đừng có tăng lãi suất và những người tiết kiệm cả tiền thì đang bị siết chặt mà mọi người cứ nghe là nền kinh tế hoạt động tốt thị trường tài chính đang tăng nhưng mà tầng lớp trung lưu và người nghèo đang gặp khó khăn hơn đó là lý do tại sao tôi phải nói và viết những cái điều này những ai nghe tôi nói họ sẽ thoát ra được cái bẫy này nhưng mà họ còn cảm thấy rất sợ hãi và vậy ông có cái điều gì chia sẻ để cho họ bớt sợ hãi không Robert để họ thoát được cái sự sợ hãi này mỗi khi á, mà tôi nói với những người ở ngoài kia á, và biết không Lehman họ không mời tôi nói về vấn đề này nhưng mà tôi nói những điều này anh ta bảo là tôi quá mạo hiểm đi quá là rủi ro và bạn biết không khi mà ai đó nói cái rủi ro nói rủi ro với tôi ấy, rủi ro là gì tôi nói hãy nhìn vào gương rủi ro của bạn ở trong gương ấy. ý tôi là khi tôi bay ở việt nam ấy, rủi ro càng cao thì bạn càng phạm nhiều nếu bạn không học bạn không thực hành thì bạn sẽ làm theo những điều mà người khác nói bạn sẽ là phố quân bảo bạn mua quỹ tương hỗ, mua quỹ ETF mua những cổ phiếu này cổ phiếu kia tất cả là những tài sản giả bởi vì nó chỉ làm cho phố quân hoặc là Wall Street đều hơn thôi còn nói cái chuyện mà xem dòng tiền quan sát dòng tiền và chạy theo dòng tiền nó cũng chẳng làm cho bạn giàu lên được đâu bạn biết đấy phố quân ở Mỹ họ phá hủy lương hưu lương hưu là nguồn tiền lớn nhất ở Mỹ. Các bang như Kentucky, này, New Jersey, Illinois, California phá sản vì phố quân họ bước vào họ lấy đi tất cả tiền mặt từ tiền lương hưu của mọi người từ những người giáo viên giống cha của tôi lính cứu hỏa hay là những nhân viên văn phòng và họ không thể nghỉ hưu được nữa đó là lý do tại sao tôi nói tiền giả giáo viên và tài sản giả cả một cái hệ thống ok chúng ta vừa mới xong video này cảm ơn bạn rất nhiều ha à, ờ, hoàng sẽ ngưng lại kênh youtube này ở đây và có thể là sẽ bắt đầu một kênh mới uhm, nó ở cái link ở dưới video này ở phần comment ha uh, nếu hàng tiếp tục với uh, những video mới thì nó sẽ ở kênh mới bạn nhớ bấm ở dưới à ok xin chào và có thể hẹn gặp lại